À, xin chào các bạn video này à, mình à, sẽ hướng dẫn à, các bạn chúng ta tải phần mềm 4D về để chúng ta xem cái hình 4D nhất là dùng cái này để dạy cho các em nhỏ về các cái loài con vật thì chúng ta dùng tải lên cái tải phần mềm về đến điện thoại của mình sau đó chúng ta dùng một cái điện thoại khác để chúng ta mở cái hình 4D lên Thế tôi đang tôi đang lấy cái điện thoại của mình để đối chiếu vào cái hình trên cái điện thoại khác vậy là chúng ta dùng hai cái điện thoại một điện thoại dùng phần mềm này để chúng ta tôi sẽ hướng dẫn chúng ta tải về trên điện thoại và cách chúng ta sử dụng luôn chúng ta phải theo dõi để xem nhé đây thế tôi à, đang đang phần sau hình đằng sau tôi đang chiếu thử để chúng ta xem đấy là tôi đang chiếu vào cái hình trên cái điện thoại kia thì con ngựa hoặc là con gì thì con đấy nó nổi lên chúng ta nhớ lấy hình của anima nhé ở trên ở trên máy à, điện thoại mà chạy điều hành nhấn roi ấy, chúng ta vào CH à, Play ở trên điện thoại iOS thì chúng ta vào điện à, vào vào, vào, cửa hàng store tại máy tôi chạy trên thì điều hành Android chúng ta chạy vào CH Play chữ Đấy. à thì mà đã có giờ anima nó lên là anima 4D app đấy chúng tải cái app này nhấn vào tìm kiếm đây cái app ở trên này nó báo là anima 4D này đấy thấy chưa rồi à, các bạn à, nhấn vào cài đặt nhấn vào cài đặt rồi chờ một tí là nó cài đặt xong cái phần mềm này vào máy Đây các bạn à, chờ một tí là nó cài đặt xong Rồi chúng ta thoát khỏi à, cái cửa hàng CH Play này Nếu chúng ta vào máy chúng ta xem nó có phần mềm chưa Ở đây phần mềm đây Phần mềm à, Anima 4D này Được chưa Rồi chúng ta nhấn mở nó lên Nhấn mở lên Ở đây à, Anima nó hỏi Anima 4D nó hỏi là cho phép chúng ta chụp và quay màn hình quay video thì chúng ta nhấn cho phép rồi nó hỏi là truy cập ảnh ở phương tiện chúng ta nhấn cho phép tiếp rồi ghi âm cho phép luôn Đấy. rồi lên đây nó hỏi nó hỏi là chúng ta vào xem nó nhấn vào đấy nhấn ok để nó để nó loãng một tí để nó loãng một tí ờ. đấy bây giờ là nó chạy xong rồi đấy chờ một tí rồi cái này thì chúng ta tắt cái này đi chưa yeah. và bây giờ ờ, tôi sẽ sử dụng một cái điện thoại khác điện thoại khác này mở Zebra. Bear. Đây. Đấy chúng ta sẽ à, nhấn dùng điện thoại khác này Chúng ta nhấn tìm này Nhấn tìm là hình ảnh Hình Hình ảnh Con vật 4D Đấy 4D Đấy 4D đẹp này Thấy chưa? Rồi chúng ta nhìn Yak Zebra Horse Bear Zebra Bear Yak Bear thấy chưa? Con thấy thế nào? Con ngựa. Horse. Horse. Để chúng ta dùng cái phần mềm này chúng ta dạy cho các cháu rất là hay. Đây con cái xem nào, hổ này, sư tử. Lion. coi thế nào à con heo con heo pig con heo con heo con gì đây jellyfish Ui, con rùa con rùa con rùa to chưa zebra, horse, jet. Cái con nào bên anima nó đang lên thì chúng ta mới Jellyfish. xem được. Còn à, cái khác là không xem được. Đấy. Pig. lion tải về ờ, sử dụng ờ, dạy cho các cháu các con vật rất là hay nhé nhà nào mà có con nhỏ là chúng ta nên tải cái này về chúng ta sử dụng